đây là những cái hạt hoa sứ đấy, mà chúng ta trồng những cây hoa sứ già thì nó sẽ cho những cái quả và có cái hạt như này và có thể là bạn có thể mua trên mạng à, giá hạt nó khoảng 1.000 đồng một cái hạt như này nhá cái hạt hoa sứ thì sau đó khi chúng ta mua về thì chúng ta sẽ ủ vào cái chỗ một cái chỗ nào đó dâm mát mọi nhá. đây mình ủ vào cát sau đó mình để vào một cái nơi rất là mát thì sau khoảng độ uh, à, 3 ngày đến 7 ngày này nó bắt đầu mọc lên các cái mầm này các bạn để ý này các cái mầm này Đấy, các cái mầm này cây này thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta trồng vào các cái bầu ươm Đấy, khi nó đã lên được các cái mầm đây này bạn ấy nhú các mầm xanh này thì chúng ta sẽ tiến hành trồng vào các bầu ươm từ cái cây hoa sứ nhỏ chúng ta gieo ra chúng ta chăm sóc trong vòng khoảng độ 6 à, tháng đến 1 năm chúng ta sẽ được các cây hoa sứ như này thì nhìn cái dáng của nó rất là xấu và bạn cảm thấy trong khi chờ đợi được cái củ đẹp để chúng ta chơi thì rất là lâu nên chúng ta sẽ chơi cái thân này trước Đó, chúng ta sẽ tỉa tót chúng ta sẽ uốn cái thân này và trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng à, nhau học cách là uốn một cái cây hoa sứ các bạn nhá chúng ta sẽ chuẩn bị những đoạn dây thép để uốn cây cái thép này nó có bọc nhựa ở ngoài nên chuyên dùng để uốn cây một cái kìm cắt để chúng ta cắt dây thép chúng ta sẽ tiến hành là cắm cái dây thép vào chúng ta uốn quanh cái cành chúng ta uốn uh, mật độ là vừa đủ các bạn nhé rồi sau khi mà chúng ta đã uốn xong các cái thép vào các cái cành thì bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta bẻ các cái cành theo cái thuế ờ, dáng mà chúng ta thích các bạn nhé đấy các bạn cứ ờ, cầm các bạn bẻ thoải mái tại vì là nó đã có cái dây thép rồi đây như vậy là mình đã uốn xong một cái cây các bạn này thì trong lúc chúng ta chờ đợi cái bộ rễ này nó to để chúng ta chơi rễ của hoa sứ thì bây giờ chúng ta đã có thể uốn thành một dạng bonsai để chúng ta à, chơi trong lúc chờ đợi vì cái à, bộ củ này để mà có thể chơi được ấy, thì nó cũng mất mấy năm liền thì trong lúc đó thì chúng ta đã có cái à, tán cây để chúng ta ngắm cũng rất là đẹp các bạn nhé sau đây mình xin giới thiệu vài cái cây mình đã uốn và mọi người cùng à, xem và tham khảo nhé Thank you. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các ờ, clip tiếp theo. Các bạn nhớ nút like, subscribe và chia sẻ cho Hiếu Lan TV.